ủng hộ kênh Giúp kênh có một cái nguồn thu nhập ổn định Cảm ơn anh em rất nhiều Anh em thân mến Ngày 27 tháng 11 là một cái ngày đặc biệt Đấy là cái ngày sinh nhật của tới tận hai anh em hội viên ở trên kênh Đấy là anh em Vũ Luận và anh em Nguyễn Văn Hậu Và theo truyền thống của kênh thì cứ đến ngày sinh nhật của các anh em hội viên Thì sẽ có một clip mà tôi làm riêng ra như một cái món quà gửi tặng sinh nhật của anh em hội viên Kèm theo cái lời chúc mừng sinh nhật của tôi gửi đến anh em trong một ngày sinh nhật của anh em nhân ngày sinh nhật của anh em Nguyễn Văn Hậu và anh em Vũ Luận. Tôi xin được gửi những cái lời chúc tốt đẹp nhất tới hai anh em. Tôi mong rằng là hai anh em sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ kênh, yêu quý, yêu mến kênh như bây giờ. Ủa, gấu mết ra à? <laughs> Thế thì, à, phải nói thế nào nhỉ? Thực ra thì à, anh em cũng biết là mất sinh nhật trùng nhau ấy thì sẽ phải có người làm trước, có người làm sau. Đấy, món quà sinh nhật thì nó chỉ là gửi tặng được cho một người trước thôi Chứ không làm hai người cùng một lúc được anh em ạ Chúng ta sẽ không thể làm được hai người cùng một lúc Trong một cái món quà sinh nhật mà tôi gửi tặng cho anh em Đấy là cái điều chắc chắn trừ khi là hai anh em là trùng cái yêu cầu thôi Tức là mong muốn là tôi làm cùng một cái bộ Hai anh em cùng làm một bộ thì may ra Đấy còn nếu mà anh em khác bộ Như ở trường hợp này thì là hai anh em khác bộ nhá Thì tôi sẽ ưu tiên là bây giờ tôi ra con gấu mết Nên tôi sẽ ưu tiên cho anh em vũ luận trước anh em vũ luận là có cái mong muốn là tôi sẽ làm cái bộ mết rồng đấy thì tôi sẽ làm như này là form nó rất là giống và có thể phát triển được sang cái bộ mết rồng nó dễ chơi anh em ạ <laughs> bài ra của mết rồi dễ chơi lắm thế thôi nhanh anh em nhá tôi sẽ ờ, quyết định là cái món quà gửi tặng cho anh em vũ luận sẽ là làm trước còn anh em nguyễn văn hậu thì ngày mai anh em sẽ tôi sẽ làm cái bộ assassin god assassin của anh em đấy làm cái món quà vào ngày mai để gửi tặng anh em anh em cũng sẽ đừng có nghĩ là anh em sẽ thiệt thòi hơn anh em làm sau thì anh em sẽ được chúc mừng sinh nhật hai lần <laughs> thì nó nó cũng có cái gì đấy là nó hơn nhá được nhắc tên hai lần ở trong hai video clip đấy nên là trước hay sau thì nó cũng có cái hay của nó anh em nhá rồi ok thì hôm nay thì tôi sẽ làm cái video clip này để coi như là gửi tặng anh em vũ luận nhân ngày sinh nhật của anh em đây rồi ra Sailing Dragon Một con rồng nữa thôi Bây giờ ra một con rồng nữa là, là chúng ta kẹp được bộ rồng vào thì là cũng có thể là ok dọn đầu game Trận này chưa có ma lăng anh em ạ Tôi cứ lấy đồ mà tôi chốt nhưng mà tôi không ghép vào thành đồ tím anh em nhá Bởi vì là những cái món đồ này nó không phải là những cái món đồ trấn phái ở bộ này Bộ này ấy, là nó sẽ là cái giáp băng nó chấn phái của bộ 9m Nó chắc chắn là cái giáp băng rồi Giáp băng là cái món đồ đầu tiên của bộ 9m Sau đó là cái huyết trượng anh em nhá Còn những cái món đồ khác có hay không không quan trọng Đấy, quan trọng là nó có nhiều đồ cam <laughs> Rồi ok Greater chưa gì đã có Greater này Trận này thì nói chung là nếu mà ra gấu thì đánh nó cũng nhàn thôi anh em ạ Cái bộ tôi nói rồi nếu mà ra gấu mết được chơi 12 con Chơi 5 dòng 9 mét thì nó vẫn cứ là perfect Úi ôi Gritter tầm này khỏe quá Không ăn được ừ, không sao Bộ này nói chung là khi mà ra gấu ấy thì không no về vấn đề về tiền đâu anh em ạ Thoải mái đấy chủ yếu là chúng ta có giữ được máu không thôi để mà <laughs> đến đến cái lúc mà nó khỏe không thôi à, tôi nghĩ là tôi vẫn sẽ là up cấp đúng level đó để giữ máu thôi chứ tôi cũng không có eco <clears throat> nhiều khi ấy là có một vài người là người ta thích là chơi theo cái kiểu là mặc dù là câu gấu ấy, nhưng mà eco ấy thì cái kiểu đấy thì nói chung là đến lúc mà đợi được ra con gấu nó, nó ra được con gấu co ấy thì cái lúc đấy máu thấp quá rồi sợ là, là cái lúc mà nó không lên được hai sao ấy thì cái lúc đấy thì cũng không lật được kèo đấy gấu một sao nhưng mà cái thời điểm mà, mà bắt đầu mà để hết eco ấy nó là cái thời điểm mà người ta đã mạnh hết lên rồi đấy và để để mà cái con gấu đấy nó nó, nó lên được hai thì nó là còn phải dựa vào may mắn đấy còn chơi như này ấy, thì trong cái thời điểm đầu game ấy thì con gấu nó không cần đến hai sao nó cũng đã khỏe rồi anh em ạ Đấy, bởi vì cái giai đoạn đầu game là cái giai đoạn mà các cái nhà khác người ta đang rất yếu, người ta không mạnh. Đây rồi, ui hai con gấu mết rồi này anh em này. Thế thì nó lại dã man quá nhở. Bây giờ xin con mèo kẹp vào đi. Oánh <laughs> là chuỗi thẳng đến hai 20 luôn đi chứ. Được đấy. <clears throat> Khởi đầu rất là tốt đẹp đến vị trí của Tuấn Cơm. <laughs> Bây giờ như nào đây, 6 mét chưa? Tôi tính là 6 mét thì tôi, tôi cho vào luôn đây này. 6 mét rồi đây này 6 mét nhưng mà level 7 anh em nhá Level 7 thì mới cho được Level 7 là 6 mét kẹp hai gấu Đấy ở level 7 Mà bây giờ từ bây giờ level 7 mà có con con gấu mét hai sao thì sao nhỉ <laughs> Như thế là có quá đáng lắm không Có quá đáng lắm không nhỉ Tôi nghĩ là thế thì cũng hơi quá đáng đấy <laughs> <laughs> quá đáng ở đây là quá đáng với cả những cái người chơi ở trong cái game này thôi chứ còn không quá đáng lắm với cả các anh em ở trên kênh cũng như với tôi đâu tôi nghĩ là như thế là bình thường thôi anh em <laughs> có gì quá đáng đâu uh, sao không phải con gấu mết nhỉ thôi cũng được cũng được cũng được cũng được cũng được <clears throat> thực ra nếu mà bây giờ mà lổ phát con con con con gấu ờ, đù mà mà thêm một con nữa lên hai sao xong một con mèo nữa thì cũng là ok luôn đấy hai cặp quá ổn rồi nói chung là chơi cái bộ gấu này thì ờ, xác định là không thiếu tiền nha anh em nhá tiền không thiếu chỉ là là là khi nào thì thì, thì chúng ta có thể lên được hai sao thôi <laughs> chứ còn tiền thì không thiếu đâu anh em ạ chỉ cần con gấu nổ ra thôi là ừ, như là cái lợi tức của nó, nó 30 tiền rồi hoặc là 20 tiền rồi rất là nhiều tiền Mà không những thế nó còn khỏe nữa chứ ấy à ấy à ấy à lướt càng đấy càng đấy đó cho hai con gấu vào bây giờ mà ra mèo nhỉ ra mèo vứt một con đi vứt con rồng đi con rồng vâng, cho ờ, thêm con mèo vào là thành 3 mét kẹp với cả ba con mèo ờ rất khỏe nhá <clears throat> tôi cũng không biết là, là là sau khi mà tôi trả nợ hết các cái ờ, yêu cầu của anh em thì thì không biết là tôi có ra được mấy cái content hay ho ở trong cái meta này không bởi vì là thực ra ở trong meta này tôi cũng nghĩ ra được cũng khá nhiều cái hay ho đấy ở trong meta này mà chưa cơ hội làm đấy mà sắp tới là nó cũng sắp update rồi sắp hết mùa là update rồi mà update xong thì nó lại ra cái meta mới Đấy mà chưa kịp làm meta cũ đã ra meta mới rồi <laughs> Nó lại thế anh em ạ <clears throat> Mà cái meta cũ thì, thì thì nói chung là cũng còn khá nhiều bộ mà tôi cũng chưa làm được Một vài bộ tôi cũng đã làm rồi Một vài bộ khá mạnh Ui cắt được chuỗi này anh em này Hay quá Rồi Thôi từ từ Mấy cái con này thì lại không mua Chơi 12 con thì những cái con mà chúng ta không cần thì chúng ta không cần phải mua đâu anh em ạ Round sau là, là chúng ta có thể lên 6 À lên 7 Lên 7 là kẹp là 6 mét Đấy 6 mét vào Mà bây giờ nó cũng chưa ra mấy con human nhỉ anh em nhỉ Tôi tôi muốn chơi 12 con cơ Nhưng mà không sao Cứ chơi bộ 6 mét đã Human có thể cho dần Lên level 9 có thể kiếm human cho vào sau cũng được Không có vấn đề hết đâu lên 10 sửa lên 11 lên 12 nó cũng không khó đâu Nếu mà không lên được 12 chơi 11 thì vẫn đủ bộ mà Bây giờ 5 dòng 9m để chơi 11 vẫn đủ nha anh em nhá Chỉ có thiếu là 4 gót thôi Nếu mà lên được 12 thì 4 gót nữa nó chơi 11 là đủ bộ rồi Rồi Round này có thể chúng ta sẽ ờ, up lên cấp 7 rồi chúng ta cho vào luôn 6 con mét luôn đi Thực ra thì con gấu mết nó có cái bộ 6 mét thì nó khỏe lắm Chỉ cần một sao thôi anh em ạ Miễn làm sao mà nó có đủ Selezi ở đánh ở trong bộ của nó Và có một cái món đồ để có thể là là, là tung trưởng sớm Đấy chính là cái Blink nhưng mà thực ra là bây giờ tôi chưa có Nhưng mà thôi cũng không sao Dù sao thì 6 mét thì nó cũng khỏe rồi 6 mét thì nó cũng khỏe Nó chơi được anh em nhá Nếu nó không khiến cho tôi có một cái chuỗi xanh chuỗi thắng thì chí ít thì nó giữ được máu cho tôi giúp tôi giữ được máu giai đoạn đầu game giữa game đấy gặp những cái thằng như này thì nói chung là nó sẽ mất nhiều máu đây có hai thằng chơi glitter cơ cũng căng đấy lướt được quá nhưng mà không lướt được nữa rồi glitter nhiều ui rồi ôi anh em ơi <laughs> một cái bất ngờ tôi điều này thì nó phải nói là bất ngờ quá <laughs> thôi thôi thôi thôi thôi xong rồi xong rồi anh em ạ xong rồi xong rồi xong rồi. tất nhiên là tôi bây giờ tôi vẫn giữ là, là hai con gấu anh em nhá tội gì gấu nó, nó câu ra tiền mà tiền cả đấy anh em chúng ta vẫn có một con gấu đù hai sao làm tăng cơ thế tội gì mà bỏ ra đúng không đấy thôi, thôi rồi xong rồi xong rồi anh em ạ xong rồi đấy tuyệt vời anh em ơi rồi <laughs> Mà bữa tôi không có đồ Đấy mới cay Cái cay nhất là là không có đồ Chứ còn có đồ thì chắc là ừ, Riêng cái bộ này mà có đồ Với một con gấu này hay sao thì thôi xong Rồi nói chung là hy vọng ở đang 15 thôi anh em ạ Một cái bờ linh nhá Bờ linh hoặc giáp băng À nhưng mà không tôi sẽ lấy giáp băng Chơi 9m đấy giáp băng ngon hơn anh em ạ 9m là trấn phái giáp băng thì đương nhiên rồi Lấy giáp băng Chúng ta sẽ lấy cái giáp băng trước Bây giờ kể cả vứt bớt mết xong rồi uh, cho human vào thì cũng được ấy. Nhưng mà thôi, tôi đánh cẩn thận, giữ máu anh em ạ. 6 mét giữ máu cái đã. Cái tầm này thằng nào ăn được cái bộ mà 6 mét kẹp với con gấu mét 2 sao đâu. Không không không đứa nào hết anh em ạ. Bây giờ là tầm này là bây giờ là mình mạnh nhất rồi đấy. Chỉ có mỗi tội là không có đồ thôi. Chứ còn có đồ thì nó lại cái câu chuyện nó là khác nha anh em nhá có đồ câu chuyện nó khác mà vì không có đồ nên là bây giờ nó hơi khèo thì đấy có có có có hai thằng chơi creator mà thằng này có vẻ hơi đen ok tiền thoải mái anh em ơi rồng à năm rồng trước không không từ từ đã anh em từ từ đã từ từ đã anh em ạ Bây giờ nhá Bây giờ mà lổ một con gấu nữa Tôi sẵn sàng là, là câu gấu tiếp <laughs> Sẵn sàng câu gấu tiếp luôn Bây giờ tôi có một cái con gấu mét 2 sao tôi ngại gì đâu Đến bây giờ nha nó lổ con gấu Ví dụ như con gấu Saman tôi kẹp vào hai wizard luôn Up một phát đến 9 luôn Đấy Không nói nhiều Kẹp hai wizard up lên 9 vẫn là 6 hết ba gấu Đúng không? Chính xác 6m 3 gấu ở level 9 Tiền không thành vấn đề anh em Tôi bán bớt mấy cái con rồng Mấy con human đi là được Đấy Kẹp gấu ra Xong rồi nó ra mấy cái con gấu của tôi Ui thằng này gấu gấu mét hai sao Nó vãi đái thật <laughs> Thế là cái cái trận đấu này không phải chỉ có riêng tôi nhá Đâu phải chỉ riêng em Vớ vẩn lại thua chứ Ui đúng thật là anh em này Vãi đái thật Ui xong rồi Không ổn không ổn không ổn à, Ăn được không ăn được không Phi công à Ui ôi may quá em ơi vẫn ăn được Sợ sự Thế là trận đấu này cũng có một thằng là chơi là, là có gấu mết đấy Nhưng mà không biết là có chơi 9 mét không Hay là chơi cái gì tôi cũng không biết Khả năng là cũng là 9 mét đấy Gấu mết mà không đi 9 mét thì nó sai lắm Rồi Bây giờ lấy quyển sách nhá anh em nhá Round này cố gắng kiếm quyển sách Chắt chiêu từng đồng một anh em ạ Về cơ bản là cái bộ này là nó cũng sẽ phải chắt chiêu Để nó lên được cái cái cái cái level 11 Đấy level 11 đó Chúng ta sẽ tiết kiệm những cuốn sách Thực ra là có co lên được hai sao rồi thì tiết kiệm nó cũng dễ thôi Round sau ấy mà chưa ra được ba con gấu rồi tôi sẽ up Level tôi sẽ cho cái con human vào Đấy là tôi sẽ được cái bộ human Và những cái round sau mà tôi cứ chiến thắng là tôi sẽ có một cuốn sách Khi nào tôi có 12 cuốn sách thì tôi sẽ lên được 11 Cái lúc lên được 11 rồi thì dễ lắm Lên được 11 thì chắc chắn là lên được 12 Lên được 11 là kẹp được vào là là là là sáu mét kẹp với cả 6 human kẹp gấu Đấy Thế nên chắc chắn là nó sẽ lên được 12 đâu Nhưng mà phải lên được 11 cái đã cái quá trình lên được 11 thì nó mới là gian lan nha anh em nhá Ê à, được đấy Triệu ma pháp à Ghép được cái um, gậy tá ác đã này Triệu ma pháp Gậy tá ác Ok, lên 8 thôi Lên 8 kẹp 6 mét vào ờ... Không không, giáp băng, giáp băng, giáp băng Giáp băng, giáp băng chân phải trước anh em Đấy ghép đồ chân phải đã Tí nữa mà thừa thì sẽ là bờ linh Cấm đánh các thứ đi sau Giáp xoay các thứ đi sau anh em ạ Bây giờ cứ đúng đúng đúng chân phải mà, mà phang thôi rồi, Công nhận cái bộ bộ 6 mét này kẹp con con uh, gấu mết vào tín thật Bây giờ có đồ rồi anh em ơi Nó còn càng tin nữa cơ Cái tầm này mạnh lắm Mạnh lắm anh em ạ Hay quá Nói chung là bây giờ có giáp băng rồi Khỏe lắm U uh, lại ra Gomez này Gomez 3 Gomez 3 không nhở Gomez 3 thì lại phải Phải có ba con gấu thì mới có cơ sở được Phải ba con gấu hai con gấu này chưa có cơ sở để chơi Gomez 3 Cái trận đấu này cảm giác ra ít human quá anh em ơi không thấy có human ra Chưa thấy có cái con human nào ngoài con con flame và con con con sói nhở. Con sói tôi bỏ qua vì con đấy nó khá là yếu. Kunka này. Rồi uh, Dragon Clay không thấy. Tôi nghĩ là cái đội hình này thì cứ mỗi round chúng ta kiếm cuốn sách là được. Một cuốn là lên khoảng round thứ 28 28 là chúng ta lên được 11 rồi Ui anh em nhìn kìa Vãi đái không Con gấu gần như vào lướt phát là chết hết cái hàng hàng, hàng Greater luôn Trong cái bộ 6m Quá càng Nói chung là cái bộ 6m này nó hỗ trợ đam nhiều thật đấy Thực ra lên 9 mét nhá Thì cái cái cái cái lượng đam mà hỗ trợ cho con gấu nó vẫn thế Nó chỉ có thêm cái hiệu ứng là đóng đá thôi anh em ạ Chứ còn cái ờ, đam gây ra ấy Cái ờ, giảm cái cái cái kháng phép của đối thủ ấy Nó vẫn y hệt thôi 90% Nó không khác gì là ờ, Chỉ gia tăng sức mạnh của cái con gấu bằng cái việc là gia tăng cái lượng đồ thôi Đấy 6m gia tăng cái lượng đồ thì nó gia tăng sức mạnh chứ còn nó vẫn thế thôi Nó cũng không khác đâu anh em ạ nếu mà chúng ta lên 9m thì nó có thêm cái hiệu ứng đóng băng Chứ còn sức mạnh thì nó không khác Nhưng mà có một cái uh, sắp tới đây này Là khi mà sau update ấy, nó sẽ có big update Đấy, lần này nó sẽ là một cái big update khá lớn đấy Thay đổi khá nhiều uh, cái cái lối chơi Trong đấy là vào mỗi cái con game nó sẽ có một cái lời tiên tri Đấy, anh em chọn cái lời tiên tri đấy Thì nó sẽ có hỗ trợ thêm cho cho cho cái bộ mết này Ờ, một trong những cái lời tiên tri nó sẽ có hỗ trợ cho cái bộ mết Nếu các anh em mà chơi ở cái phiên bản thử nghiệm Thì chắc anh em cũng biết được Nó cũng khá là hay Và tôi tôi không có ý định là tôi làm cái phiên bản thử nghiệm Ở trong cái video Đấy, khi nào mà ra cái video um, phiên bản mới ấy, là nó sẽ là cái phiên bản sau update anh em nhé là sau khi có update thì tôi sẽ làm một video trong cái phiên bản mới chứ là tôi không làm phiên bản thử nghiệm đâu bởi vì thực ra thử nghiệm đánh thì anh em cũng có thể vào kênh khác xem đấy còn nó cũng chỉ là biết được giới thiệu được con tướng thôi mà chứ còn về thực tế mà để mà ghép cái con đó với cái bộ nào thì nó, chúng ta còn phải thử ở trong cái meta mới đấy nhiều người chơi thì nó sẽ là meta nha anh em nhé nhiều người chơi và đánh được cái ờ, win rate cao nữa đấy thì nó sẽ là meta còn nhiều người chơi nhưng mà win rate thấp thì cũng không ăn thua có nhiều người sẽ chọn những cái bộ như bộ Goblin chơi Và nó cũng sẽ là win rate thấp thôi Nó cũng sẽ không cao Đấy nhưng mà những cái bộ mà như kiểu Gladiator bây giờ ấy Hay là cái cái bộ Assassin Hay là cái bộ Beat ấy Thì thực ra vẫn là meta thôi Meta Thậm chí là có nhiều người là người ta cho rằng ấy Là cái bộ uh, Bộ bộ bộ um, Light Spirit kẹp đỏ Và cái bộ uh, Cái bộ gì nhỉ Saman ấy nó là meta nhưng mà thực ra không phải meta bởi vì ít người chơi, cũng không nhiều người chơi lắm. Nói là là là là là, là khỏe và nói là nhiều người ở mức rank queen chơi nhưng mà thực ra thì win rate của nó cũng không cao. Đấy, cũng chỉ cao ở cái mức rank cao thôi. Mức rank queen thì win rate của nó cao nhưng mà những cái mức rank kinh hoặc là mức rank rook chẳng hạn thì nó cũng không cao. Vì vậy nói là meta thì nó cũng không phải Meta chỉ là tính ở mức rank queen thôi thì cũng không đúng Đấy còn tôi thấy là vẫn là những cái bộ như là bộ beat này Bộ Clyde à, Bộ sát thủ của Greater là nhiều người chơi Và cũng win rate cao thì nó vẫn đang là meta đấy Tổng kết thì đấy anh em thấy là là, là có ở trong trang fanpage Đấy anh em cũng biết tổng kết là bộ nào là mạnh Chỉ có một cái trường hợp đặc biệt Một cái line up mà nó cũng mới xuất hiện ở trong cái bảng xếp hạng Những cái line up thuộc về meta Đấy chính là cái line up Godmade Thì mới đây là mới xuất hiện Cái bộ uh, gót 6m, 4 gót 6m, 3 linh mục đấy Đó là, là, là cái bộ mà nói chung là cũng được xếp vào gọi là meta mới Khá khỏe, dễ được top cao Đấy Bộ đấy là cũng có rất nhiều người chơi trong cái thời điểm hiện tại Ở tất cả các loại rank Chứ không phải riêng gì rank queen đâu Thì tôi đánh giá cái bộ đấy là cũng ngon Trong cái meta mới Nhưng mà meta mới thì nó cũng nhanh lắm anh em ạ Meta bây giờ nó hai tuần một lần hai tuần là đổi một lần thôi anh em nên là anh em cũng có thể thấy là sắp tới là nó cũng sẽ không còn là meta đâu. Khi mà update xong thì nó có nhiều bộ khác nó sẽ nổi lên. Ok. Rồi, đến 9 thôi. lên 9 ba rồng rồi đã. Lên 9 đánh 3 rồng Lên 10 đánh 5 rồng Chưa ra con già nhỉ Chưa ra con già khá khó chơi 6 human 6 mét chơi ở level 9 nó phải có già mới chơi được Đấy, mà không có già thì chắc chắn là kể cả có ra 6 human thì vẫn không đủ 6 mét thì vẫn yếu. Thế nên là kể cả ra 6 human thì bây giờ tôi cũng không dám kẹp vào đâu anh em ạ, kẹp vào thua ngay. Nên tầm này phải lên 10. Lên 10 thì chắc, lên 10 thì chắc ăn. Mà cái tầm này khỏe quá rồi nhỉ. Vào phát gấu lướt luôn. Nhưng mà gấu lại bị hack Thế này Không sao Gấu lướt liên tục thôi Đam to lắm anh em ơi Đấy bảy quyển sách rồi Hay quá Ui Dark Spirit này Chơi không Chơi chứ Dark Spirit ra là phải chơi Lấy luôn lên 10 kẹp vào lên 10 kẹp vào hai spirit Dash sprint 11 Lên 11 là chúng ta kẹp được 4 sprint 6, 6m ở level 11 Cũng ổn 6m 4 sprint 5 rồng Level 12 Chơi được Không cần 9m đâu anh em ạ Bắn trưởng mà phát chết luôn Thực ra 9m thì cũng hay 9m thì ví dụ như là gặp những cái thằng mà nó sốc đam mạnh ấy 9 mét 5 rồng nó vào phát là nó tung trưởng sớm Sau đóng đá đối thủ luôn Đối thủ không kịp tung trưởng Thì làm phát thứ hai Đấy Ai à, chơi gì? Saman à? Ủ 4 Saman kết hợp với cả Mết 4 Saman kết hợp với mét Vẫn ăn được này Ui nhưng mà rau này cắt chuối được Ngon đấy Được quá nhờ Ui đây rồi <laughs> có chơi uh, gấu mết ba không chuyện này nuôi gấu mết ba thì hơi tham tham quá nhở không điều đấy nó rất là viển vông <laughs> không chơi <laughs> viển vông lắm lên làm sao được ba sao anh em không chơi đâu rồi chúng ta cứ đúng đúng bài form thôi tí nữa lên mà ra sớt thì uh, 5 rồng 9 mét đấy không ra sớt thì xoay xoay tí sang uh, gia lai spirit chẳng hạn thì nó sẽ là 4 spirit 6 mét để xem nào Đối thủ chơi cái gì Greater sắp đi rồi nhá Thằng Beat có dấu hiệu lật kèo đấy Chuyện này chắc chỉ lo cái thằng thằng thằng thằng uh, uh, thằng này thằng thằng này chơi gì đấy. Greater, thằng này đi rồi, đi rồi, đi rồi, đi rồi, đi rồi, đi chẳng, À nhưng mà thằng này giống như kiểu nó bị ao ấy nhỉ? Có phải không? Trông giống kiểu bị ao ấy. Thôi đi rồi, đi rồi bạn ơi. Chín máu, chín máu đi chưa? Đấy chắc bị ao Thằng Bit thì có vẻ vẻ lật kèo được ấy Nó lên được con gấu À con con con con cáo hai sao rồi anh em ạ Khả năng lật kèo cao Nhưng mà Bit mà gặp cái bộ uh, Bộ mết ấy Bộ mết mà kết hợp với cả Saman thì cũng chưa biết là thế nào đâu nhá Cái bộ đấy nó đẩy Bit nó cũng căng lắm Đấy, bộ uh, mết Saman 3 mét kẹp với cả Saman là nó kẹp với cả cọc các thứ vào nó cũng, cũng có thể là đánh được bit còn mấy cái bộ uh, như kiểu Greater thứ thì Nói chung là bây giờ nó cũng đến ra 25 rồi Bắt đầu có những cái uh, line up nó sẽ mạnh lên nhiều những cái món đồ cam Ui, ví dụ như cái line up này <laughs> Nhưng mà cái line up này thì tôi nói thật với anh em Phải ba món đồ cam thì mới chơi được Tầm này không chơi được đâu Insectoid Mặc dù là một cái line up phải nói là mạnh nhất giai đoạn late game Nhưng mà đây nó chưa phải late game Đấy nên là vì nó chưa phải lên game là Thấy thời điểm này nó là Insectoid thì nó là yếu Không thể ăn được Sắp đi rồi anh em ạ Insectoid chơi khó lắm Và cũng bởi vì là nó chơi khó Nó khó counter Cái bộ Insectoid là khó counter Nên là nó mới mới mới coi như là là, là có thể là một trong những cái line up mạnh nhất ở trong game đánh đổi cả thôi anh em những cái line up mà nó khó chơi, khó xây dựng thì nó lại là những cái layup mà nó rất mạnh ở giai đoạn late game. Đấy. Đấy nó là một trong những cái layup mạnh nhất ở game đấy, nhưng mà khó chơi lắm anh em ạ. Bây giờ cái layup insect là nó cần phải có ít nhất là hai món đồ cam cho tới 3 món đồ cam thì mới chơi được. Tức là nó sẽ phải là round từ 35 đấy anh em. Nó tầm round 35 mới dám chuyển sang cái bộ đấy. Còn nếu mà xây dựng từ bộ bit thì tôi nghĩ là sẽ giữ chơi cái bộ 6 bit đến round 35 thì mới dám chuyển Đấy, để có xem là đến round 35 thì chơi bit nó còn như thế nào cơ Chứ còn máu thấp quá rồi thì cũng chả dám chuyển đâu Nó sang cái bộ đấy thì nó nói chung là có nhiều cái mà nó không lường trước được Ok Rồi lên 10 đó À không, từ từ đã 27 lên 10 mới chuẩn Anh em ạ 26 chưa 26 chưa nha anh em nhá 27 mới chuẩn Cái lý do tại làm sao mà 27 mới chuẩn Nếu mà lên 27 lên 10 ấy, Thế cái kinh nghiệm của tôi là nếu mà lên 27 Thì là chúng ta sẽ chỉ mất có 11 quyển sách thôi Đó là cái lý do mà tại sao mà Tôi sẽ đợi đến ra 27 Tôi mới lên 10 Đấy, Mặc dù là round này đã đủ tiền lên 10 rồi Nhưng mà chưa nha anh em nhá Đề phòng cái trường hợp mà chả may mà bây giờ lại toàn thua không thắng được phát nào Hoặc là có thắng thì cũng không có được sắc ấy thì là phải rao quái thì mới mới kiếm được sách đúng không thì bây giờ tôi đợi cái mua rao quái là tôi chắc chắn là tôi lên được 11 Đấy, ở rao quái thứ 30 còn nếu mà bây giờ mà tôi uh, tôi tôi ăn được không ăn được không ăn được rao này là lên 11 luôn ờ khó khó khó lắm anh em ơi không được đấy nó chính là cái lý do mà tôi bảo anh em là bây giờ là nó thua ấy mà nó thua ấy thì là chúng ta sẽ không có sách đâu thì là phải tiết kiệm thôi Đấy thậm chí là mất chuối ở này nó hơi căng đấy nhá 32 giây nữa thì chắc chắn là mất chuối rồi Cái thằng uh, ờ, 9 Warrior nó chỉ cần một con con con Lancer thôi là nó counter cả đội hình luôn Đấy anh em thấy không? Cái thằng Beat nó bắt đầu là có có chuối kìa kìa Nó đẩy thằng thằng thằng Insect đi rồi Tôi nói ơi cái thằng Beat là cái thằng nguy hiểm ấy Beat nguy hiểm quá Căng thẳng Rồi mà mất chuối rồi cái thằng ờ, thằng thằng thằng Warrior thì thằng Beat gặp thằng Warrior thì cũng phải cẩn thận. Rồi lên 10 thôi anh em. Đây là mới đó đúng là cái thời điểm mà lên 10 nha anh em nhá. Đấy xong rồi chúng ta là cắn sách. Rồi. Chỉ cần một 11 quyển sách thôi anh em nhá. Hai quyển sách nữa là được. Hai trận thắng nữa. Và nếu mà không thắng được ấy thì chắc chắn là round 35. Đấy. Chắc chắn là round 35 là lên được 11 và chúng ta sẽ đủ bộ 9m5 rồng Đấy là tôi còn không cần biết là lên được 12 hay không Tôi chỉ cần 11 thôi Là được Nha anh em nhá 11 nó sẽ là 9m5 rồng 9m5 rồng là chơi được rồi Yên tâm Predator này Ui hay quá anh em ơi um lồng ngu Ui nhưng mà cái con gấu tôi chết mất rồi Ăn nổi không Gấu chết thì có ăn được không Khó Khó lắm anh em ạ đấu chết thì khó lắm thua thôi, thôi mình giữ máu cái Tầm này thì thua là đúng không Bây giờ cái tầm này thì cũng không đánh ai đâu Hơi khó chơi lăm dòng Ok lăm rồng trước này Đấy, vào phát tung trưởng luôn Cả già, cả con gấu tung trưởng, cả con Thunder tung trưởng thì nó mạnh được Đấy, để như này thì chúng ta sẽ vào phát là tung trưởng nó sẽ khỏe hơn như vừa nãy Vừa nãy là là chỉ có một mình con gấu nó tung trưởng thôi Thì nó sẽ yếu hơn Còn nếu mà cần ấy thì bây giờ anh em cũng có thể thấy là chúng ta chỉ cần thiếu một con wizard nữa thôi là chúng ta cũng sẽ có 6 human Đấy, 6 human là là là ở cao uh, 30 ấy, là chắc chắn lên được 11 rồi. U lại gặp thằng này này. Thế đỡ thì đéo được. Thằng này nó lên 10 rồi nó kẹp thêm Marine rồi. Thế thôi chịu. Kẹp Marine rồi anh em ạ. Không đánh được. Vừa nãy chưa có Marine mà không giết được làm sao bây giờ giết được. Khỏe lắm dồn toàn bộ đồ cho một cái con Secalacer một sao nhưng mà nó gánh tim Dash split này Có nhá Bây giờ là phải có Dash đấy Anh em ạ Chơi với Wario mà Rồi từ từ đã bán con rồng này đi Mua con rồng 5 đô vào Bây giờ một slot nữa này Một slot nữa bán con gì đấy nhỉ Bán heo hay là bán con ọc đấy Tôi nghĩ là sẽ bán con ọc ngon hơn Con heo giữ lại đi thì nữa ra rớt ấy 9 mét là sẽ ra rớt mua Ok Không cần ọc thì nữa ra rớt là đủ 9 mét, Đấy Được không Không không lấy gì giết được con cáo ấy Tôi không nghĩ là tôi giết được con cáo Khỏe quá Biết rồi khỏe 9m thì ăn được Tôi nghĩ là 9m ăn được Tầm này con ờ, cáo nó có Kira Là có món đồ Kira nó khỏe lắm rồi Nhưng mà sao cái thằng này mất chuối rồi Thằng này ai ăn chuối vậy Sợ thật Vẫn có thằng ăn được chuối thằng này Tôi nghĩ thằng ăn chuối là chính là cái thằng mết kết hợp với cả Saman đấy Là cái thằng mà đấm được thằng này Rồi cho 6 human vào đây anh em nhé Đủ 6 human lên được 11 rồi Đấy còn lên được 12 không thì còn chưa biết Bởi vì bây giờ đang chữa thua anh em ạ <laughs> Thắng được mỗi ra quái thôi để kiểm sách thôi Đang chưa thua Nên là cũng chắc là cũng không lên được 10, 12 đâu Trận này 11 đó Bây giờ mà ra con Light Spirit thì là bỏ Bỏ human ra là kẹp vào spirit là cũng ngon này 4 spirit 5 dòng 6 mét ở level 11 Đủ không? Đủ Rồi gậy tá ác Lấy cái này Chuyện này bị cái không có cái huyết trượng anh em ạ Vẫn đang đợi huyết trượng nha anh em nhá Mà không có năm rồng Hay là tham tí không anh em Tham tí không Bây giờ 11 là có 6 mét 5 rồng kết hợp với cả 6 human này Tham tí nhá Ui có con Thunder nhưng mà tôi phải để ở ngoài cho Thunder vào thì mạnh hơn đấy nhưng mà lại không có sách bây giờ vẫn có thằng yếu anh em ạ à. bây giờ vẫn có thể ăn được nãy tôi gặp hết những cái thằng mạnh rồi thằng này ăn được không đã spirit một ăn được thằng này ăn được anh em ơi nhưng mà cái vấn đề là human phải sống nhá human phải còn sống ở đâu có ăn được đâu ôi giời ăn được không ăn được không ui hay quá anh em ơi Ui được rồi Hay quá Mày thế nhở Đây Hay quá Rồi Này thường một con rồng thường một con rồng à Bỏ con này đi này yếu hơn không nhỉ? Trông khèo ấy nhỉ? Trông này yếu hơn ấy Thôi tôi chắc là tôi chốt đồ luôn anh em ạ Không đợi huyết trượng nữa Chốt đồ luôn Tung trưởng của phát chết luôn thì là vẫn cứ là mạnh nhanh anh em nhá Trận này là sẽ phải có BKB đấy Có mết mà đúng không Tí nữa đợi cái thằng kia xem là nó có chết được không Phi công này, đây gặp này Ủa, cái gì đấy Anh em có vừa nhìn được cái gì không Cái gì nhở Tại sao những cái bóng nó lại hiện lên nhiều như thế nhở Hoàn toàn là không có Tsunami anh em nhá Không không không thấy Tsunami và cũng không có bất cứ một con nào khống chế ở đây cả Thế mà tại sao những cái bóng nó hiện lên nó lại vãi đái vậy Anh em có thể giải thích cho tôi được không Hiện tại là tôi không có chơi 9m Đối thủ cũng không chơi 9m Ô thế tại sao bóng nó hiện lên nhiều đấy nhở Pha rồi không kịp nhìn luôn anh em ạ Tôi chỉ nhìn thấy là một pha là ui hình một cái Tất cả các cái bóng nó hiện lên Tôi chưa kịp định hình thì nó, nó, nó đã biến mất hết rồi Tất cả đều chết hết rồi Và Tôi chưa hiểu tại sao đây Tôi chưa hiểu tại sao ấy Có lẽ là, là sau trận đấu này tôi phải tua lại cái đoạn đấy tôi xem là như nào Vô lý thật đấy nhiều khi là cái con light split nó mới nó cũng hơi ảo một chút tức là ừ, có lúc thì nó nó nó, nó hiện lên bóng có lúc thì nó không đấy nó như thế các anh em ạ Nhờ, nhiều anh em có confirm cho tôi là cái bộ 9 m ấy là là kết hợp với light spirit là không hiện bóng nhưng mà thực ra không phải anh em ơi có lúc nó vẫn hiện bóng nha anh em nhá đấy, nhiều anh em cứ bảo là nó là do con rồng với cả các cái con uh, con con con rồng hai con rồng đấy hai con rồng một con rồng là con rồng ba tiền để nó khóa mục tiêu với một con rồng là con rồng ờ, rồng rồng rồng ờ, ờ, năm 5 5 đô ấy. Nhưng mà đâu có phải đâu. Tôi xem lại có mấy pha là là, là không phải do hai con đấy anh em ơi. Đấy anh em thử xem lại xem là vừa lấy là như nào nhá. Tôi thì quả vừa lấy tôi chưa kịp nhìn, nhưng mà tôi khẳng định với anh em luôn là không có một cái con nào là cái con rồng với cả con con ấy ở trong team địch cả anh em nhá. Tức là con team địch thì mấy cái con khống chế của nó thì là con Saman nó biến thành con khác mất rồi. Không hiểu sao quả bóng Gần như là hết tất cả các con luôn Rồi rồi Xem là bây giờ chúng ta form cái gì nó chuẩn này 9 mét luôn không nhỉ Thực ra bây giờ lên 11 thiếu con rớt vào 9 mét được Ra rớt phát là 9 mét luôn Sao rớt là đủ 9 mét Mà đánh là đánh ở level 12 à Bây giờ bỏ hai con rồng đi à Mới đủ à ok xem nào thằng phi công mà nó chuyển dần sang là cái bộ saman kết hợp với cả uh, spirit đây rồi nhưng mà cảm giác là tôi vẫn thấy tôi có cái lợi thế hơn ý anh em ạ ờ ui không được rồi không được rồi Đưa ra cửa clyde ba sao thứ khó khó cái bộ này nó kẹp được thêm cái cọc nó lợi thế hơn Đấy, mà thằng này nó cũng đang đánh chữ thua chứ nó cũng đâu nó, nó ăn được thằng nào đâu ui rồi ôi cái thằng bít đi rồi kìa bít gặp thằng ryan đi à càng ấy à, bít không lật kèo luôn chứng tỏ là bây giờ là toàn là là là, là, là siêu nhân gặp cái thằng đỏ thua luôn bít thì gặp đỏ thua <laughs> tôi cũng thấy hơi lạ ấy Bít gặp đỏ thua Lạ thật sự Cái thằng Ryan kia là cũng là rank queen đấy Không biết là mùa này rank queen chưa Nhưng mà mùa trước là, là cái, cái cái cái avatar kia là không biết là rank queen mùa trước rồi à, không không không biết là tại sao nó lại chơi nó lại ăn được cái bộ bít nhỉ Tôi cũng đang thắc mắc là bây giờ cái bộ đỏ toàn một sao mà mấy cái con co ấy Toàn một sao mà ăn được bộ bít Vô lý thật sự Tôi thực ra tôi không ngán được đấy lắm Bởi vì bây giờ tôi sắp có con đắt hai Tí tôi đắt hai tôi cho vào thì tôi cũng chẳng ngán lắm Không ngán đâu Rồi cuối cùng thì cũng lên được 12 anh em ạ Ok 9m Rồi bây giờ thì không không ngại nha anh em nhá Kể cả là cái bot đỏ tôi cũng không ngại Thực ra là cũng có dash Spirit ở đây sẵn rồi Đây rồi Đang thừa một dòng Bán dòng đi Đây Xem đồ này ba cái món đồ đều quan trọng chưa biết lấy cái gì anh em ạ Cái nào nó cũng cần Thôi từ từ đã Từ từ đã Rao sau Cái thằng đỏ này tôi cũng không hiểu sao mà cái thằng thằng bit nó lại thua được nhở Có một con Secret Lancer một sao Một con đát một sao mà thua Tôi tôi thậm chí tôi còn nghĩ là tôi nó còn không thua cái con Lancer này đâu anh em thấy không này nhìn này vớ vẩn đấy đi luôn này đấy anh em thấy không ơ nhưng mà đây bóng đấy anh em thấy thằng này nó còn thua cả thằng thằng mết kết hợp với cả saman nữa kìa bốn saman kết hợp với cả ba mết bốn spirit kẹp cặp ok à đây thôi ui có cái huyết trượng hay quá đang thiếu anh em ạ được món này cần Bây giờ tôi 5 rồng 9 mét thì tôi ngại gì thằng này nhỉ Saman nó, nó đâu có được hóa đâu, hóa hình đâu Vào phát chết luôn Anh em thấy không Saman kể cả có hóa hình thì cũng thế thôi Máu còn một tẹo, làm gì được đâu Không ăn thua, đây là cái bộ 9 mét anh em ơi 9 mét tối thượng Chứ không phải là 9 mét bình thường 9 mét này là 9 mét 5 rồng Nó khác với 9 mét phách nhiều 9 mét phách thì còn sợ Saman anh em nhá chỉ biết fake thì vào cái còn xòe dắp băng người thì còn các kiểu các thứ thì mới mới động được đến người mấy cái con Saman. Chứ còn cái bộ này thì nói chung là đâu có sợ Saman đâu. Saman chưa kịp hóa hình thì đã bay màu rồi. Ui đen nhở, không ra rớt luôn này. Cay thật. Ui là có ca, ca 2 kìa Mới vào à Mới vào à Ui rồi anh em thấy chưa Anh em thấy chưa Làm gì được làm gì đâu Làm gì mà được làm gì Ui rồi ơi Có nhấc được tay đổi lên đâu Khỏe lắm anh em ạ Bộ này nói chung là tối thượng à Saman không biết cái thứ Saman chỉ bắt lạt được giữa game thôi Ui đời ơi Rớt nữa này Rớt rớt một à mà tôi nghĩ là, là thôi xong rồi Trận đấu này nói, nói chung là kết thúc Cái tầm này đỡ thế đéo mà được Nói nhanh <laughs> Đối thủ bây giờ làm nào đỡ được Saman nó không phải là cái cái Nó gọi là cái đội hình mà counter vào 9m anh em ạ nó chỉ là 9m fake thì gọi là counter một chút chút giai đoạn giữa game thôi Chứ còn tầm này late game thì nó khác nhiều Late game rồi anh em ơi Với một cái đội hình như này Siêu khống chế như này Đấy Ui ơi nhìn kìa con ca lông kìa ui tụt máu nhanh chưa kìa không có một cái cái cơ hội nào cho con ca lông nó có thể nhấc tay lên bắn được cả xong rồi quả đẩy một phát bao nhiêu máu luôn ấy 24 máu ui rồi đấy cuối cùng thì anh em cũng biết là cái bộ nào nó tối thượng rồi đương nhiên nó là bộ 9 m 5 rồng như gì đã 9 m 5 rồng bốn gót anh em nhá còn mấy cái bộ như cái bộ Saman thực ra thì nó chỉ là gọi là bắt lạt các cái bộ khác ở giữa game thôi anh em ạ Nhờ những cái con Saman nó hóa được ra những cái con ba sao sớm Đấy, nó đẩy nhanh ở giai đoạn giữa game chứ